Học văn chị Hiên kiểu như là phải uh, giải quyết rất là nhiều những cái tin nhắn cho các bạn vì việc là Chị ơi làm thế nào để tải app để có thể nghe được audio Và chính thức là uh, uh, app của Học Văn Chị Hiên đã có trên App Store Đồng nghĩa với việc là những bạn nào đang sử dụng iPhone cũng đã có thể tải app của Học Văn Chị Hiên về rồi Được không nào? Các bạn ơi <laughs> à, Xin chào các bạn Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Các em đã có mặt ở đây chưa? Gửi lời chào tới chị nào Xin chào các em Đợi mọi người thêm khoảng 1-2 phút nhá Ok đồng ý Chị chào các bạn Chào buổi trưa các em Hôm nay là buổi trưa thứ ba đúng không? Xin chào các bạn Đợi chị một xíu nhá Có rồi đấy Hồng Đào ạ à. Có rồi em ạ à. Có rồi em nhá iOS có app rồi Em lên App Store và tải về nhá Đồng ý không nào? Và các bạn ơi, như chị đã nói ở đây Những bạn nào muốn đặt sách ở trong buổi trưa ngày hôm nay Đều sẽ được free ship nhá Ngày hôm qua là bởi vì có mấy bạn tha thiết khẩn cầu quá bà chị ơi Bây giờ em nói thật là em chỉ đợi chị free ship sách để em mua thôi Thì ngày hôm nay, đây như chị đã nói cùng với các bạn Nếu như mà các em muốn mua sách Thì các bạn có thể à, để lại cái phần comment tại đây là chị ơi em muốn mua sách đó được không ạ à? chị ơi em muốn mua sách và một lát nữa các bạn cáp lại màn hình nhá các em nhắn tin cho các anh chị admin nhá để có thể được free ship nha được không nào Chị ơi sách 40 bài văn tải áp kiểu gì ạ? À? Chị có quyền nghị luận xã hội không? Chị có nha Thu Huệ ơi Chị có quyền sổ tay chinh phục nghị luận xã hội đấy nhá Chị có quyển sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Đấy là một trong những cái cuốn bán rất là chạy của học văn chị Hiên luôn đấy Và nói chung phản hồi về cuốn đấy rất tốt Em có thể tham khảo Ok Huyền Thảo nhá, chốt cho Huyền Thảo một cuốn nhá Một cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu Free ship, được chưa? <laughs> Rồi, chị free ship sách nào? Tất cả mọi đầu sách ngày hôm nay đều sẽ được free ship Và đây sẽ là cái cơ hội duy nhất à, Chị ơi cho đọc thử đi ạ à. Nếu như mà muốn đọc thử thì cứ nhắn tin về cho các anh chị admin ở fanpage học văn chị Hiên nha Đúng rồi Ai mua sách, ai có sách thì được sẽ được nghe Đây bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn này Các bạn đợi chị một xíu Ngày hôm nay là mục đích là chỉ để hướng dẫn cho các bạn thôi mà Nhưng mà có một cái ấy, các bạn lưu ý giúp chị một chút nhá Đấy là có nghĩa là như thế này App thì là app free Được không ạ? À? App của chúng mình thì là app free nhá à, Được không nào? Thế nên là các bạn có thể nghe được audio ở trên này rồi Thế nhưng cũng sẽ có những cái phần audio bị giới hạn có nghĩa là đối với những bạn nào mua sách là các em sẽ nghe được cái phần đấy Ok chưa nào? Đây đợi chị để chị sẽ mở cho các bạn xem nhá Đợi chị để chị mở cho các bạn xem Đây các bạn ơi Các bạn nhìn này Đây nhá các em nhìn này Đây là app học văn chị Hiên Tức là cái phần app này là chị đã tải từ trên App Store về đây rồi Được chưa ạ? Thì các em ấn vào đây nhá được không ạ? À? Các bạn có thể nhìn thấy là ở trên app này là chúng mình có rất là nhiều những cái phần uh, gọi là bài viết để các bạn có thể tham khảo này. Được không ạ? À? à, cuốn nghị luận xã hội có giá là 149.000 Còn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm này có giá là 159.000 nhá Các bạn lưu ý giúp cho chị Đây các em ơi, các bạn nhìn này Các bạn nhìn ở đây nhá À ok Minh Phương nhá Được rồi, ok, thêm một bạn nữa sẽ được free ship trong buổi trưa ngày hôm nay Minh Phượng đúng không? Ok em nhá Rồi một lát nữa nhắn tin về cho pet nhá Các em nhìn này Các bạn nhìn này Đây ạ, à, các bạn nhìn ở đây nhá Là chúng mình có ở phần này là phần thông tin mới Đây là chị đã đăng ký rồi Các em có thể đăng ký một là bằng mail hai là các bạn có thể đăng ký bằng uh, mật khẩu bằng cái tài khoản Facebook của mình được luôn nhá. Thì các em sẽ thấy là chỗ này Chúng mình có rất là nhiều những cái bài viết tham khảo thay vì việc lên website Thì bây giờ chúng mình có thể đọc luôn ở trong phần này Được chưa ạ? Để tìm những cái tài liệu liên quan ở trong này Đồng ý chưa? Ok Thu Huệ nhá, đồng ý Chốt cho em free ship trong buổi trưa hôm nay nha Những bạn nào đặt sách cứ tiếp tục để lại phần comment tại đây nhá Để một lát nữa được miễn phí ship nhá Các bạn chú ý vào đây này, phần này là phần học tập Đây sẽ là cái phần mà các bạn kiểu như là thích thú nhất nhá Đây chính là cái phần mà các bạn tỏ ra thích thú nhất Thì các em nhìn này Chúng mình sẽ có ở đây đó chính là audio văn học Phần này là phần các bạn có thể nghe được miễn phí nhá các em có thể nghe được miễn phí, được không ạ? Nhưng mà ví dụ như là đối với tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm này của trung học phổ thông là các bạn sẽ không nghe được Nếu như trong trường hợp là các bạn chưa có sách ý, Thì các bạn sẽ bị hạn chế và các bạn sẽ không nghe được Còn những bạn nào mà đã có cái cuốn sách này rồi Thì các em ấn vào ví dụ như là cái app này Là đã được cấp quyền rồi là các em có thể nghe Đấy hiểu ý chị không ạ à? Nhá tức là đây là một cái app tích hợp thêm với cả sách của chị khi nào mà các bạn cảm thấy là cái việc đọc sách quá mệt mỏi với các em đi Thì các bạn có thể chủ động vào trong phần này và nghe audio Các bạn hiểu ý chị chưa nào Cái này là đã được cấp quyền rồi Còn nếu như mà chưa được cấp quyền ấy Thì các bạn ấn vào đây <laughs> nó sẽ không ra cái gì cả Đồng ý với chị là như thế nhá Thế nên là chị muốn gửi một lời thông báo đến các bạn Tất cả những ai đã có sách 50 bài văn mẫu trọng tâm Hoặc là các bạn đã có sổ tay văn học Hoặc là các bạn đã có được không ạ? thì các em sẽ nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để chúng mình sẽ được tích hợp cái phần này ở trong app nhá. Được không ạ? À? Để các bạn có thể chủ động nghe được audio của 50 bài văn mẫu trọng tâm. Được chưa nào? Thật ra là đủ hết rồi Ái Phi ạ Thật ra là đủ hết rồi Thế nhưng cái vấn đề là bây giờ các anh kỹ thuật đang cập nhật lên Có lẽ là sẽ phải cần thêm 1-2 ngày nữa Với cả trong 1-2 ngày đầu trải nghiệm về app này ấy Có thể là các bạn sẽ gặp một số những cái vấn đề thỉnh thoảng nhá Đấy là tự nhiên các bạn lại bị ao ra như thế nào đấy Thì các bạn cứ bình tĩnh nhá Bên kỹ thuật của Văn trị Hiên đang khắc phục rồi Làm thế nào đấy để đảm bảo cho các bạn là có thể mọi thứ nó diễn ra một cách trôi chảy nhất Và các bạn sẽ có được một cái trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng app của Học Văn trị Hiên Được không nào? Ok, có bạn Hoàng Anh Ngọc Hoàng Ngọc Anh đặt sách săn 8 cộng này Và rất nhiều bạn ở phía bên trên đang đặt tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm Đồng ý là như thế Ngày hôm nay các bạn sẽ được miễn phí ship với việc là các bạn sẽ đặt sách qua cái phần phát trực tiếp này Đồng ý không ạ? À? Nhá, rất là nhiều bạn từ 7 đến giờ đã được free ship rồi đấy à, Sách phân tích tác phẩm văn xuôi còn không ạ? À? Đây là cuốn tổng hợp phân tích cả thơ cả văn xuôi đây này Còn nếu như mà em chỉ muốn tìm hiểu về văn xuôi không ấy Thì em có thể chủ động tìm hiểu bộ sổ tay văn học cuốn 2 và cuốn 3 nhá Ok Yến Linh nhá Rồi À cuốn săn 8 cộng Đây là cái cuốn mà ôn hết về tất cả mọi thứ Nó sẽ bao gồm phần uh, nội dung cấu trúc như sau này Cái thứ nhất Ok Ngân Giang nhá Sổ tay nghị luận xã hội Đồng ý em nhá, Em sẽ được free ship nhá Nhớ nhắn tin về Ok Mỹ Hoa nhá Một cuốn 50 bài văn mẫu cho em Em nhớ là nhắn tin về nhá Cơ hội chỉ dành trong ngày hôm nay thôi đấy Được chưa nào rồi các bạn ơi, ở trong cái cuốn săn 8 cộng ý, đây là cái cuốn chuyên về phương pháp Chuyên về phương pháp có nghĩa là như thế nào? Các bạn sẽ học về kiến thức phương pháp của câu nghị luận xã hội, của câu nghị luận văn học và câu đọc hiểu nữa. Tất cả đều được trình bày rất đầy đủ. Thêm vào đấy có thêm 20 đề để các bạn có thể luyện tập. Đồng ý không ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý đấy là cái cuốn mà ôn về tất cả mọi thứ luôn, chuyên về phương pháp luôn. Rồi ok, một bạn nữa nhá, bạn Mai nhá, 50 bài văn mẫu. Ok, đồng ý là như vậy Các bạn nhớ chưa? Đã nhớ cách tải app chưa? Hiện tại là bây giờ trên cả Android này Và trên cả iOS thì đều đã có app của học văn chị Hiên rồi Sẽ có một cái talk show gần nhất dành cho các bạn Để giải đáp cho các bạn từ A đến Z về app của học văn chị Hiên Để cho các bạn có thể sử dụng được tối đa cái tính năng của app học văn chị Hiên Và từ đấy các bạn sẽ tìm được cái cách học phù hợp Được không ạ? À? Từ đấy các bạn sẽ tìm được cái cách học phù hợp cho mình Ok Vân nhá Chốt cho Vân thêm một cuốn 50 bài văn mẫu nha Một lát nữa nhắn tin về để được free ship nha được chưa ạ? Chắc hẳn rằng là các bạn đã quá quen thuộc với cái ấn phẩm này của chị rồi Mặc dù là mới chỉ xuất hiện thôi Tức là xuất hiện trong một cái phiên bản mới Thế nhưng mà tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm Rất là nhanh chóng đã trở thành một trong những cái cuốn mà được các bạn yêu mến kinh khủng khiếp luôn ấy Ok Thu Phương nhá Phương Thu, ok em Rồi một cuốn nghị luận xã hội một cuốn nghị luận xã hội cho em Đồng ý, đồng ý Rồi ok Thu Hiền nhá Em muốn đặt sách gì một lát nữa em nhắn tin về page nhá Ở trong này thì có rất là nhiều những cái bài viết hay Được không ạ? À? Ok bạn uh, gì đây Nguyễn Văn Đào hay là Văn Đào Nguyên này rồi ok, chốt cho em một cuốn 50 bài văn mẫu rồi, đồng ý nhá Hoài Thu nhá. Các em ơi các bạn chốt nhiều làm chị chóng mặt quá. Cứ mỗi lần mà chị cho free ship ở trên phần phát trực tiếp các em đặt sách nhiều chị chóng mặt quá. Thật sự là như vậy, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Rồi, thì ở trong này ấy Nó là một cái cuốn mà các bạn có thể học tập được rất rất rất rất là nhiều thứ luôn Được không ạ? À? Các em có thể học tập được ở cái cuốn này rất là nhiều thứ luôn Chúng mình có 50 đề, 45 đề Và ở trong này là cụ thể 50 bài văn mẫu dành cho các bạn Ok Trà My nhá, tí nhớ nhắn tin về nhá Chia đều, cả thơ và cả văn xuôi Ok Linh Khánh nhá, một cuốn 50 bài văn mẫu à, Không biết là bây giờ thì các bạn có đang cần một bài văn nào đó không? Chị rất sẵn sàng có thể chia sẻ cùng với các bạn về một cái bài văn mẫu tham khảo này Ok, rồi cuốn này có giá là 159.000 nha Thu Trang Thu Trang ơi, cuốn này có giá là 159.000 nhá Chị không biết là là các bạn, các em có đang cần một bài văn mẫu về tác phẩm nào không Thì chị rất là sẵn sàng có thể chia sẻ cùng với các bạn Nào các bạn ơi các bạn có cần không ạ? Các em có có có cần bài văn nào không? Cuốn này hiện tại đang có giá là 159 000 nha. Chị đã vừa giải đáp cho các bạn rồi. Và như chị đã nói với các bạn là gì? Là ngày hôm nay chị sẽ free ship cho tất cả các bạn đặt sách ở trong phần livestream này. Rồi đồng ý Hoài Thu nhá. À, hiện tại thì sách săn 8 cộng có giá là 185.000 nhá Thu Hiền nhá Sách săn 8 cộng có giá là 185.000 Và chị đã nói với các em rồi là chúng mình sẽ được free ship duy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay Khi các bạn đặt sách qua phần phát trực tiếp này Rồi đồng ý, đồng ý, đồng ý Chiếc thuyền ngoài xa hôm nọ chị đã chia sẻ rồi Chiếc thuyền ngoài xa hôm vừa rồi ok Bùi Thi nhá Chốt cho em thêm uh, ok rồi, à, ok chị ạ, à. <laughs> em xin lỗi Ok, em chốt cho chị Bùi Thi nhá Cảm ơn chị ạ, à. chị đặt sách cho em bé nhà mình đúng không? Em cảm ơn chị nhá Rồi, Phương Thu, sổ tay văn học giá bao nhiêu? <laughs> Hiện tại thì sổ tay văn học của chị Hiên bao gồm 3 cuốn Được không ạ? À? Tập 1, tập 2 và tập 3 Tập 1 là thơ nhá Tập 2, tập 3 là về à, văn xuôi nhá Và hiện tại đang có giá là 499.000 thì phải cho bao cuốn Chị không nhớ lắm Các em ơi nhắn tin cho page hỏi hộ chị cái nhá À nếu không nếu em mua sổ tay nghị luận xã hội tất đương nhiên là không xem được rồi em ạ. Đương nhiên là không nghe được rồi Phải là cái cuốn này thì mới nghe được tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm em nhá <laughs> Lưu ý hộ chị là như thế Rồi, thế thì chúng mình sẽ có một cái đề như sau Các bạn ơi, chiếc thuyền ngoài xa hôm vừa rồi chị đã chia sẻ cùng với các em rồi Thế nên là ngày hôm nay chị nghĩ là chị sẽ chia sẻ với các bạn về à, nhân vật mị đi Được không ạ? Chị sẽ chia sẻ với các bạn về nhân vật mị ở trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài đi được không nào? Các bạn có có đồng ý không ạ? À? Có đồng ý là chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về một cái bài viết về nhân vật mị được không? Nào các em ơi, những ai muốn đặt sách trong buổi ngày hôm nay để được free ship ý, thì nhanh chóng để lại comment tại đây nhá. Bởi vì có thể là tầm 10 đến 15 phút nữa thôi là phần phát trực tiếp này sẽ kết thúc. Và cũng đồng nghĩa với việc là các em sẽ phải chờ đợi rất lâu nữa để có thể được một cái đợt free ship tiếp theo từ học văn chị Hiên. Được không nào? Nên là hết sức lưu ý nhá. Rồi, nhân lúc mà đợi các bạn suy nghĩ thêm Thì bây giờ chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về một trong số những cái đề bài Đây là một trong số những cái đề bài mà cực kỳ thường gặp khi nói về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Đó chính là cảm nhận của anh chị về sức sống tiềm tàng của nhân vật Mỹ trong đêm tình mùa xuân Và những bạn nào mà có app rồi thì các em có thể nghe đi nghe lại cái bài văn tham khảo này đấy. Được chưa nào? Ôi rồi ok, Nguyễn Thuận Phước đồng ý nhá. Các bạn ơi như sau. Chị có một cái bài viết như thế này. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận xét về văn chương của Tô Hoài. Văn chương của Tô Hoài thấm đẫm chất kẻ trợ trong giọng điệu, cái nhìn, nhân vật và phong cảnh. Ông viết nhiều về Hà Nội, cả chuyện xưa và chuyện nay đã đành. Ngay cả khi ông viết về miền núi, về các chuyện lịch sử, dã sử, về những chuyến đi nước ngoài, thì thấp thoáng trong và ngoài trang sách của ông vẫn là tính cách và cốt cách của một nhà văn kẻ trợ, tinh hóm hình, tinh quái, khôn ngoan và dành đời. Kỳ thực, tôi rất cảm phục nhận định này khi nói về một tác giả mà bản thân mình vô cùng yêu mến, nhà văn Tô Hoài. Từ ký ức tuổi thơ với hình ảnh dế mèn, cho đến khi trưởng thành được đọc vợ chồng A Phủ Tất cả những gì còn lại trong tôi Chính là sự thú vị chân thực dí dòm trong từng lời văn của ông Vợ chồng A Phủ được đọc vợ chồng A Phủ Tìm hiểu về nhân vật bị Một trong số những điều khiến bạn đọc ấn tượng nhất Chính là, chính là sức sống tiềm tàng của cô gái dân tộc này các bạn có thể thấy đây là một cái mở bài mà chúng mình đi cùng với nhau từ gì nhỉ? Chúng mình đi cùng với nhau từ gì? Từ à, phong cách nghệ thuật của tác giả. Và đây cũng sẽ là một cái cách rất hay cho các bạn đấy Chứ không phải là một cái cách mà như chị nói với các em là um, Đây chỉ là một cái cách đơn thuần thôi Thật ra là cái định hướng khi chúng ta mở bài bằng tác giả ấy Sẽ khiến cho bài viết của các bạn rất là chắc Thế nên là chị nghĩ là nếu như khi mà đi thi Trung học Phổ thông Quốc gia Các bạn lựa chọn cái cách viết này cũng không có gì mà cần phải bàn cãi hết nhá Rồi chúng ta đến với phần thân bài Tô Hoài, nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại với vốn am hiểu sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau, tác giả này thường lựa chọn cho mình hình ảnh từ ngữ rất phù hợp để đưa vào từng trang văn. Tô Hoài sáng tác ở nhiều mảng đề tài khác nhau, có thể kể đến như chuyện cho thiếu nhi, chuyển về Tây Bắc và viết cả về Hà Nội. Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi được tiếp xúc với người nghệ sĩ này đã từng trầm trồ thán phục rằng Tô Hoài là nhà Hà Nội học bởi những kiến thức mà ông biết không có khó có thể tìm thấy trong bất cứ một cuốn sách nào, một thư viện nào. Sáng tác nhiều như vậy, nhưng nhà văn này lại dành một sự quan tâm sâu sắc cho hình ảnh người lao động, đặc biệt là đồng bào Tây Bắc và theo như Tô Hoài tâm sự, vì mảnh đất và con người miền Tây đã để thương để nhớ nhiều cho ông, thế nên ông đã quyết định quay trở lại đây, trả món nợ ân tình bằng tập truyện Tây Bắc, hoàn thành vào năm 1953. Vợ chồng A Phủ là một trong số ba truyện ngắn in trong tập truyện này. Tác phẩm là thành quả đẹp của chuyến đi thực tế dài 8 tháng vào năm 1952 cùng bộ đội. Thời gian ở đây, được sống, được làm việc, được tiếp xúc đã giúp cho ngòi bút của nhà văn có biết bao nhiêu cảm hứng để xây nên những áng văn đẹp và tình cho đời. Không quên sứ mệnh của một nhà văn, Tô Hoài nhìn thấy những con người vất vả, yêu câu chuyện mà họ kể lại và dựa vào điều đó đã viết thành tác phẩm để đời vợ chồng A Phủ chính vì lý do đó đã thể hiện mạnh mẽ những phẩm chất cao đẹp của người lao động, một trong số đó chính là sức sống tiềm tàng. Các bạn thân mến, cuốn này hiện tại đang có giá là 159 nghìn Một cuốn sách siêu to khổng lồ đúng nghĩa về cả việc kiến thức cung cấp cho các bạn và cả về cái ngoại hình của cuốn sách này nữa. Thế nên những bạn nào muốn đặt sách để được free ship thì nhanh chóng để lại comment giúp chị là em muốn đặt sách ở đây để một lát nữa chúng ta cáp màn hình và gửi về để chúng ta sẽ được miễn phí vận chuyển duy nhất trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhé. Ok, chị đã thấy là có khá là nhiều bạn đang để lại ở đây là muốn đặt sách rồi Chị nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn xem cái phần này sau ấy Sẽ tiếc hùi hụi luôn đấy Bởi vì là ôi chị ơi sao chị lại phát vào cái giờ này hả chị Em đi học thì làm sao mà em đặt sách để được miễn phí <laughs> vận chuyển được <laughs> Được không nào? thì thì thì thì đấy đấy mới là cái cơ hội gọi là hên hên hay là không hên là biểu thị ở như đấy ở như thế nhá các em nhá được không? Được không? Và như chị đã nói rồi là cái phần ờ, audio của sách này đã được tích hợp ở trên app Học Văn Chị Hiên. Khi các bạn có sách này rồi, các bạn chỉ cần nhắn tin về cho các anh chị admin fanpage Học Văn Chị Hiên để chúng mình có thể được tích hợp app để nghe audio về 50 bài văn mẫu này nữa các bạn nhé. Lưu ý giúp chị là như thế. Đồng ý không nào? Còn về app như thế nào thì vừa rồi chị đã hướng dẫn qua cho các bạn rồi nhá. Chị đã hướng dẫn qua cho các em rồi. Được không ạ? À? Ok, bạn nào muốn đặt sổ tay nghị luận xã hội Các bạn cứ để lại comment ở đây Và một lát nữa nhớ cáp lại Để nhắn tin cho canh chị admin Chỉ trong ngày hôm nay thôi đấy Lưu ý giúp cho chị là như thế nhá Ôi nhiều bạn muốn đặt sách thế Tự nhiên các em đi học về đấy à? Hả? Các đối thủ của chị đang đi học về rồi à? <laughs> Đúng không? Các đối thủ đi học về tự nhiên vào xem đông ơi đông Xong rồi thi nhau đặt sách Trời ơi là trời Rồi nào tiếp tục nhá Vừa rồi cái luận điểm số 01 chị đã làm rõ cùng với các bạn ở đây Đó chính là chúng ta nói về đặc điểm trong phong cách nghệ thuật của Tô Hoài Sau đó thì nói về hoàn cảnh ra đời, hoàn cảnh sáng tác của vợ chồng A Phủ, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói về mị được không ạ? Khái quát về nhân vật này trước khi nói về nhân vật này trong đêm tình mùa xuân Thì chúng ta sẽ có một phần như sau Chắc là sẽ khoảng 10 phút nữa thôi là chị sẽ dừng lại phần phát trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay Thế nên nếu như bạn nào muốn được miễn phí vận chuyển ấy Thì nhanh chóng để lại comment là em muốn đặt sách và nhớ phải nhắn tin ngay cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nhá Trong ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có rất là nhiều đơn đấy Đừng để đơn của mình bị tồn và bị xử lý đến ngày mai sẽ rất là khó đấy Rồi ok Yến Linh nhá, sổ tay nghị luận xã hội và 50 bài văn mẫu, chốt cho em <laughs> Rồi đặt sổ tay nghị luận xã hội, ok, chốt chốt chốt Yên tâm, sẽ được free ship Tất cả sẽ được miễn phí vận chuyển Đã hứa như thế rồi nhá Các bạn ơi, chúng mình có một cái đoạn khái quát về nhân vật Mị như sau Mị là nhân vật trung tâm của tác phẩm Vợ chồng A Phủ Cô vốn là một cô gái vùng cao trẻ trung xinh đẹp và tài hoa Nhưng vì món nợ truyền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại, Mị bị bắt về làm dâu gạt nợ cho nhà thông lý bá cha. Vì vậy, Mị phải từ bỏ tuổi thanh xuân, phải sống một cuộc sống bị đọa đầy về cả thể xác lẫn tinh thần. Mị đã từng muốn tìm đến cái chết với nắm lá ngón trong tay, nhưng Mị lại không thể chết. Nếu Mị chết thì cha Mị sẽ khổ, sẽ không thể trả được món nợ cho nhà thống lý. Mị đành chấp nhận quay trở lại làm cô con dâu gạt nợ, sống kiếp đời, sống kiếp đời nô lệ tủi nhục và bất hạnh. Song song với nét tính cách đó là tâm trạng của một con người yêu đời và yêu cuộc sống. Trong đêm tình mùa xuân ấy, Mì đã ý thức được về bản thân của mình và để rồi lúc đó, sợi dây thô bạo của A Sử một lần dập tắt đi sức sống của Mị. Thế nhưng dù phải chịu đau đớn và kết cục ê chề, nhưng đêm tình mùa xuân thực sự là một đêm nhân vật này được sống lại. Nhân vật này được sống lại đó là một đêm Mỹ đã vượt lên uy quyền và bạo lực để sống theo tiếng gọi của trái tim. Rồi các bạn ơi, các em hoàn toàn có thể nghe cái phần audio này ở trên app học văn chị Hiên và chị muốn nhắc lại với các bạn một chút về cái app này nhé. Chị muốn nhắc lại với các bạn một chút về cái app này đợi chị một chút xíu. Bởi vì nhiều bạn vẫn chưa biết cách sử dụng ấy. Các em ơi, hiện tại thì app học văn chị Hiên đã có cả trên App Store Tức là đối với những bạn nào dùng iPhone giống như chị đang dùng ở đây Thì là các em đã có thể sử dụng được rồi bạn nào mà sử dụng máy ở phần mềm Android thì các bạn cũng đã có thể tải về được rồi, thậm chí là còn tải được trước rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, ở trong phần trang chủ này là cái phần mà các bạn có thể học đọc các cái phần đây ạ, à, các bạn có thể đọc cái phần thông tin nhá. Các em có thể đọc những cái bài viết như thế này, những cái phần thông tin này và nói chung cái này nó sẽ rất là tiện ích cho chúng mình được không ạ? À? Rất là tiện ích cho chúng mình là các bạn có thể đọc tin ở trên này luôn mà không cần phải lên website. Được chưa ạ? Cái thứ hai đây chính là cái mà các bạn quan tâm nhất thì chúng mình có ở đây đó chính là audio văn học. Đây là phần các bạn có thể nghe được miễn phí nhá. Được không ạ? À? Chị sẽ thử kích vào. Đây sẽ là phần các bạn có thể nghe được miễn phí này. Được chưa? Tức là bất cứ bạn nào chỉ cần tải app về là cũng nghe được. Được chưa nào? Rồi ok Ngọc Huyền nhá, chị đồng ý, chị đã thấy tin nhắn của em rồi. Nhưng mà có một cái phần này này, nếu như mà các bạn chưa có sách là các bạn sẽ không nghe được nhá. Nếu các bạn chưa có sách là các bạn sẽ không nghe được, nhưng nếu các bạn đã có sách rồi là các bạn sẽ có thể nghe được. Ok chưa ạ? Rất là nhiều đề đã được up lên trên này rồi, cập nhật trên này rồi Thì các bạn có thể chủ động nếu như mà đọc sách mỏi <laughs> quá Hay là muốn có thêm cảm hứng thì chúng mình có thể chủ động nghe ở đây nhá Được không ạ? Chúng mình có thể chủ động nghe audio văn học ở đây Bên cạnh đấy là ở cái phần này chúng mình cũng có những cái phần game nho nhỏ cho các bạn giải trí về văn nữa Đây sẽ là cái phần để cho các bạn gọi là ôn lại kiến thức thôi Thì phần này vẫn đang được up các cái câu hỏi lên nhá Lưu ý giúp cho chị được không nào? Lưu ý giúp cho chị Và phần này là phần cửa hàng ở đây thì có những cái sản phẩm ưu đãi của học văn chị Hiên Các bạn cũng có thể lên tham khảo Thì đây, vừa rồi các bạn hỏi chị về các ấn phẩm của học văn chị Hiên đúng không? Đây này, tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm đây Rồi thì nghị luận xã hội, sổ tay chinh phục nghị luận xã hội đây Săn 8 cộng đây Vở ờ, luyện viết đây, được không ạ? Đấy, và đây là cái phần cá nhân của các bạn Được chưa nào? Đây là cái phần cá nhân của các bạn Đồng ý không nào? Đấy, thì các bạn ơi Nói chung ý là đây là một cái app khá là đơn giản thôi Nhưng chị nghĩ là thật ra đơn giản hay không đơn giản thì quan trọng là nó tiện dụng đối với các em Đúng không ạ? Quan trọng là nó tiện dụng với các bạn và nó sẽ giúp cho các bạn có thể học văn thông minh hơn, có thể học văn mọi lúc mọi nơi. Không nhất thiết là bây giờ chúng mình phải cầm quyển sách, quyển vở trên tay nữa mà chỉ cần với một chiếc điện thoại thông minh như thế này thì chúng mình cũng có thể chủ động học văn được. Thì nó cũng tạo ra cái sự tiện dụng cho các bạn và đấy chính là cái mong muốn của học văn chị Hiên khi làm cái app này. Nếu như các em muốn tải app nhé thì các em sẽ lên trên App Store hoặc là các bạn sẽ lên trên cửa hàng CH để các bạn làm gì ạ? Các bạn tải, các bạn gõ ra là học văn chị Hiên. Sau đó thì các em sẽ tải về. App này là app miễn phí nhá. Kể cả các bạn học trung học cơ sở cũng có thể tải về nhá. App này là app miễn phí dành cho cả học sinh trung học cơ sở và dành cho cả học sinh trung học phổ thông. Đồng ý chưa nào? Rồi, có lẽ là buổi trưa ngày hôm nay cái mục tiêu mà chị ờ, đáp ứng cho các em đó là giới thiệu app thì cũng đã nói rồi. Bây giờ thì sẽ dành thêm khoảng 5 phút cuối cùng để những bạn <laughs> nào muốn có cái cơ hội là được miễn phí ship với cái việc đặt sách trong buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ để lại comment tại đây giúp cho chị. Được không ạ? À? Sẽ để lại comment tại đây giúp cho chị. Được không? <laughs> Nhá, sẽ để lại comment tại đây. Chắc là chúng mình sẽ chỉ có khoảng 2 phút nữa thôi các em nhá Chúng mình sẽ chỉ có khoảng 2 phút nữa thôi Nào bây giờ bạn nào muốn đặt sách không ạ? À? Nếu không thì chị sẽ dừng lại phần phát trực tiếp ở đây đây Nhá Nếu không là chị sẽ dừng phát trực tiếp Phần phát trực tiếp lại đây các em ơi Bây giờ chị phải đi ăn cơm thôi chị đói lắm rồi <laughs> Chị đói lắm rồi Nào bạn nào muốn đặt sách thì để lại đúng cái cú pháp Đó là em muốn đặt sách Để một lát nữa được miễn phí vận chuyển nhá Và bây giờ sẽ là 2 phút cuối cùng dành cho các bạn Nhá 2 phút cuối cùng dành cho các bạn <laughs> Ok Thùy Giang đã xong luôn rồi à Thế à Nào 2 phút cuối cùng nhá Nhanh để chị đi ăn cơm đây Chị muốn thông báo với các em một chút nữa Đấy là sắp tới thì học văn chị Hiên sẽ tổ chức thi thử đấy Và thi thử sẽ là thi thử miễn phí Thế nên nếu như bạn nào mà muốn thử sức ấy Thì cũng chú ý ra vào fanpage thường xuyên nhá Rồi ok Nhá, bạn nào mà muốn thi thử miễn phí thì uh, sẽ uh, ra vào fanpage thường xuyên nhá Đừng để bỏ lỡ, được không? Đừng để bỏ lỡ bất cứ một thứ gì Thôi được rồi, thế thôi nhá, kết thúc nhá anh chị nào ngày hôm nay chưa xem được thì thôi đừng tiếc nhá <laughs> Nhớ tải app học văn chị Hiên về nhá Để có thể học chăm chỉ hơn này và có thêm cảm hứng để học văn nhá Thế thôi nhá, đồng ý là như vậy hết rồi hết cơ hội rồi chị sẽ dừng phần phát trực tiếp trưa nay tại đây đây các em đừng trách chị là tại sao lại phát vào giờ này để các em không đặt được sách nhá <laughs> rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều về buổi trưa ngày hôm nay còn à, bây giờ thì có em ơi tuyển tập 40 bài văn mẫu cũng nhắn tin về nhá 40 bài văn mẫu em cũng nhắn tin về giúp chị nhá 40 bài văn mẫu em cũng nhắn tin về giúp chị Bọn chị có hỗ trợ các bạn để nghe được audio của 40 bài văn mẫu nhá Đồng ý không em? Rồi, thế thôi nhá kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi trưa ngày hôm nay đã ủng hộ Tiêu Học Văn chị Hiên cực kỳ nhiệt tình. Và hẹn gặp lại các bạn của chị ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhá Yên tâm là buổi ngày mai Có lẽ là sẽ là ngày mai Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tác phẩm mà các bạn đang cực kỳ quan tâm đấy Tác phẩm đấy là tác phẩm gì Thì ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau nha Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ nha Bye bye